chỉ cần bạn quyết tâm và giữ tinh thần lạc quan, không sợ khó khăn bày ra trước mắt thì bạn sẽ đạt được mọi mục tiêu và kế hoạch mà mình đặt ra. Người làm kinh tế cũng có thể đưa ra những quyết định đầu tư kinh doanh khá chính xác trong ngày hôm nay. Hơn thế, bản mệnh còn có cơ hội tiếp xúc và tạo quan hệ với một vài đối tác đáng tin cậy, giúp ích cho tương lai. Thổ khắc thủy, người tuổi Tý cần phải dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến các vấn đề của gia đình mình. Nếu giữa đôi bên xảy ra xích mích thì hai vợ chồng nên trò chuyện thẳng thắn với nhau chứ không nên cứng đầu, chờ người kia xuống nước trước. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Do chịu tác động xấu của cục diện tương phá, người tuổi Sửu dễ gặp phải những điều không như ý trong sự nghiệp. Nhiều chuyện đang thuận lợi bỗng dưng gặp trục trặc có thể khiến bạn cảm thấy chán nản và thất vọng. Bên cạnh đó, tuổi sửu cần đề phòng những kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình, bởi rất có thể họ chính là kẻ đã ném đá giấu tay và khiến công việc của bạn vướng phải nhiều trở ngại. Hãy chú ý các đối tượng tiếp cận mình. Kiếp tài cho thấy bạn là người thông minh nhưng quá cứng nhắc, thích làm việc một mình và không muốn hợp tác với người khác. Bạn nên học cách làm việc chung, không nên tự tách mình ra khỏi tập thể. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, tị, dậu. 3. Tử vi tuổi dần Thiên quan, người tuổi dần vốn nhanh nhẹn, năng động, sẵn sàng đối diện với khó khăn, thử thách, song bạn không nên vì thế mà thành ra nóng vội, dễ bị kích động khi nghe lời khích bác của người khác, khiến bản thân đưa ra những quyết định sai trái. Trong ngày hôm nay, bạn dễ vướng phải những chuyện tranh đấu giữa bạn bè, đồng nghiệp. Sự cạnh tranh lành mạnh có thể giúp bạn tiến bộ, nhưng nếu là sự cạnh tranh với mục đích xấu thì bạn nên chủ động tránh xa, Mộc khắc thổ, có thể tuổi dần sẽ nảy sinh mâu thuẫn với con cái. Bạn không nên nóng nảy khi con cái có thái độ chống đối, cãi lời mình. Cả hai đều cần phải lắng nghe và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão, Nhờ có tam hội giúp sức, những kế hoạch được thực hiện từ trước của người tuổi mão đang có những bước tiến triển bền vững và nhanh chóng. Vì lý do này, bản mệnh trở nên tự tin và quyết đoán hơn. Quý nhân xuất hiện có thể giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc trước mắt cũng như đưa ra định hướng cho tương lai hứa hẹn. Sau khi vượt qua khó khăn, bạn sẽ thấy con đường sự nghiệp của mình rộng mở hơn nhiều. Xem tử vi trực tuyến 12 con giáp cho biết hôm nay Mộc Khắc Thổ, tuổi Mão cần quan tâm đến nửa kia của mình nhiều hơn. Trong gia đình, vợ chồng cần thống nhất ý kiến với nhau chứ không nên mỗi người một ý, ai làm việc nấy như vậy đôi bên đều cần phải chịu khó thay đổi để dung hòa với nửa kia. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. năm Tử vi tuổi thìn. Cục diện tự hình tác động khiến cho người tuổi thìn trở nên cực kỳ cứng đầu và cố chấp. Bạn chẳng muốn ai can thiệp vào công việc mình đang làm, cũng như không muốn hợp với người khác. Bạn tự tách mình ra khỏi đám đông. Ngoài ra, bạn cũng rất độc đoán, sẵn sàng đối đầu với những ai có ý kiến trái ngược với mình nên dù bạn có đạt được thành tích cao, người khác cũng không thấy muốn chủ động tiếp xúc. Đừng vô tình khiến môi trường làm việc trở nên căng thẳng không cần thiết. Thổ vượng khuyên tuổi thìn cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt thật rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình, không chịu lọt tai lời khuyên ngăn của bất cứ ai. Đừng luôn cho rằng người khác luôn sai, còn mình thì luôn đúng. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thân, dậu. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi Tỵ vốn rất thông minh và linh hoạt, bạn có thể đưa ra nhiều cách xử lý khác nhau với những vấn đề khác nhau. Điều này giúp bạn dễ dàng gây ấn tượng với đồng nghiệp và với cả cấp trên. Tuy nhiên, bạn cần học cách hợp tác với mọi người. Đôi khi, bạn cho rằng làm việc với người khác khiến bạn không thể phát huy hết khả năng, nhưng thực ra, có nhiều lúc, nhờ có tập thể, bạn sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi. Hỏa sinh thổ, người tuổi tỵ có một ngôi nhà khá yên bình, Gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy căng thẳng. Chỉ cần về đến nhà, sau khi trông thấy con cái là con giáp này đã cảm thấy thoải mái, tự nhiên ngay. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ, Hỏa sinh thổ, người tuổi ngọ xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhờ có tính cách cởi mở, phóng khoáng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, bạn có quyền tin rằng nếu gặp khó khăn, mình chắc chắn cũng sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của người khác. Trong gia đình, tuổi ngọ luôn quan tâm đến nửa kia, do đó đôi bên không bao giờ cãi vã nặng lời với nhau, dù đôi bên có ý kiến trái chiều đi chăng nữa. Cứ duy trì được tình cảm như hiện giờ, hai người có thể cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực bế là ngày không tốt để thực hiện đa số mọi việc, trừ lấp hố rãnh, đáp đê,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 Hôm nay, bạn không nên đưa ra những phán đoán võ đoán hoặc dễ dàng tin theo lời một phía từ bất cứ ai. Nếu có vấn đề gì xảy ra, bạn cần biết cách quan sát đa chiều để không rơi vào bẫy của những người muốn lợi dụng mình. Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Đông Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp tài thần. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc, nếu là việc ký kết làm ăn, bạn sẽ tìm được mối đầu tư hứa hẹn. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ quý nhân phù trợ, mão, ngọ, tỵ. 9. Tử vi tuổi thân Tam hợp phù trợ người tuổi thân, giúp bạn làm việc vô cùng hiệu quả, nhờ thế, bản mệnh không còn là người tiểu tiết nữa mà cảm thấy hào hứng hơn hẳn ngày thường. Bên cạnh đó, bạn cũng nhận ra điểm mạnh của mình và có cách phát huy hợp lý. Những ai cần tham gia thi cử cũng gặp nhiều may mắn trong thời điểm này. Bạn có thể chinh phục được mọi câu hỏi, chỉ cần ôn luyện kỹ càng trước đó và giữ bình tĩnh khi bước vào phòng thi, qua đây có thể thấy, bạn không hề thua kém bất cứ ai. Thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa tuổi thân và nửa kia vô cùng hòa hợp. Bạn thường chia sẻ nhiều khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống với vợ hoặc chồng mình, từ đó đôi bên sẽ tìm ra cách giải quyết thích hợp nhất. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, thìn, tị. 10. Tử vi tuổi dậu dưới ảnh hưởng của nhị hợp, người tuổi dậu thường hay do dự, thiếu quyết đoán, đặc biệt là khi nghĩ tới những định hướng cho tương lai. Nếu còn đang băn khoăn, bạn có thể tâm sự để xin lời khuyên của những người đi trước đáng tin tưởng. Trong các mối quan hệ xã hội, bạn có cách đối nhân xử thế hợp lý, nhờ vậy mà bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Đặc biệt, bạn luôn đối xử thật lòng với những người chân thành với mình, đồng thời tránh xa những kẻ có ý đồ xấu, thổ sinh kim, mối quan hệ gia đình của người tuổi này rất hòa hợp. Bạn và nửa kia luôn yêu thương và thấu hiểu nhau. Nửa kia là động lực của bạn, giúp bạn không ngừng tiến lên, cho dù trước mắt bạn phải đối diện với khó khăn gì đi nữa. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, Tị, sửu. 11. Tử vi tuổi tuất. Cục diện tương xung khiến người tuổi tuất gặp phải nhiều điều rắc rối trong sự nghiệp, nếu bạn là người mắc khuyết điểm, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục chứ không nên tìm cách đùn đẩy, thậm chí đổ tội cho người khác. Trên phương diện tài lộc, để tránh rơi vào tình trạng thất thoát, những người làm ăn kinh doanh tranh ký kết những hợp đồng quan trọng vào ngày hôm nay. Cho dù bạn có xuất sáng đến đâu thì cũng cần bình tĩnh chờ thời cơ thích hợp. Trong ngày thổ vượng, người tuổi tuất cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe cũng như chế độ ăn uống của mình, tránh tham công tiếc việc, làm việc quá sức,